còn thời gian mà để sử dụng cho mỗi lần sạc thì nó tầm khoảng 2 đến 3 tháng tùy các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều đây, bếp bên ờ, cái tôi đã khóa ga sau chế độ nước cạn nồi bên phải khi đã giảm ngọn lửa lại khi mà nhiệt độ cao ở đáy nồi cao á, thì nó sẽ tự động giảm ngọn lửa lại đó là cái tính năng tiết kiệm ga của dòng bếp ga Nhật nằm ở đây còn về pin ờ, sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương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 thì về bên sạc này tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với một pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi mà các bạn nhận bếp về mình sẽ móc một đầu của lò xo vào những cái lỗ vào cái lỗ phía trước của thực dương đây cái lỗ phía trước này là thực dương các bạn móc vô để nó không bị trượt đây các bạn móc vô nếu mà các bạn không móc vô á, thì nó không chạm được hoặc là các bạn mà cậy cái miếng nhựa này ra nè